cùng giao dực đón xuân hy vọng một năm mới luôn bình an mẹ nấu bánh trưng xanh là gió khẽ lay đưa nhất trong đời. năm nào nhìn mà không phát ngán Thêm bánh tét bánh chưng rồi các kiểu ăn xong đừng hỏi tại sao mà quá đáng nhá yeah. Chu ta mặt bên lại đứng lên Cô tôi cô sao ở kế bên Nhạc quẩy tưng bừng và năm cũ đã qua Giờ năm mới anh em chúng ta lại lên Xuân năm nay đến Bao nhiêu câu chuyện luôn hạnh phúc Xuống làm gì rồi lại phải lên Hoa mai đua sắc cùng giao dực đón xuân hy vọng một năm mới luôn bình an lên là lên là lên là lên chân xanh là gió khẽ lay đưa cùng tiếng múa lân vàng cùng trên cùng trên thức đêm chưa đàn trao chúc ông bà nhiều sức khỏe vui tươi lòng ấm cứ đông đầy cùng nhau chào xuân đến bao nhiêu câu chúc chúc gia đình nhà nhà luôn hạnh phúc hoa mai đua sắc cùng giao sức đó xuân hy vọng một năm mới luôn bình an mẹ nấu bánh trưng xanh là gió khẽ lay đưa cùng tiếng múa lân vàng cùng tranh cùng tranh thức bê trưa đàn cháu chúc ông bà nhiều sức khỏe vui tươi nồng ấm cứ đông đầy cùng nhau chào xuân đến bên ta trai về với muôn mọi nhà tay trong tay anh và em đây vui ca hạnh phúc đông đầy lại lại tết sum vầy